mọi người Mình vừa mới đi chợ về Và bây giờ mình đang chuẩn bị làm một cái loại cocktail Mà mình rất là yêu thích Mình vô tình biết đến cái cocktail này là trong một cái chuyến đi châu Âu Vào mùa hè năm ngoái Và cụ thể là mình đi đến thành phố Venice của Ý Mình bước vào trong một cái quán bar ở bên đó Và cái quán bar này cũng khá là nổi tiếng với người địa phương ở đó Mình thấy tất cả mọi người đều order chung một cái loại cocktail um, Nó tên là Aperol Spritz Và mình hỏi ra thì mình mới biết đây là cái loại cocktail mà phổ biến nhất ở Venice và cái thành phần chính của nó là làm từ cái rượu Aperol là một cái loại rượu chuyên dùng để pha chế mà có xuất xứ từ nước Ý và mình cảm thấy cái cái cocktail này nó khá là ngon nó rất là refreshing luôn và nó rất là phù hợp với những cái bữa ăn trưa với bạn bè mình thường khi mà mình mời bạn bè qua nhà chơi mình cũng hay làm cái này với lại uh, mimosa thôi bây giờ mình làm nha

nó rất là dễ uống luôn các bạn rất là sảng khoái uống rất là đã khát luôn cái cocktail này ấy, bởi vì nó có cái rượu Aperol nó làm cho cái cái vị của nó có hơi đắng nhẹ một chút mà nó đắng rất là đầm nhưng không có gắt và nó cũng hơi ngọt nhẹ và cái vị ngọt nó cũng rất là thanh luôn cái vị ngọt và đắng rất là cân bằng với nhau và nó cũng rất là thơm nữa rượu Aperol với rượu Cranberry ấy, lần trước mình sử dụng để làm Boulevardier ấy, đều là hai cái rượu chuyên dùng để pha chế mà đều xuất xứ ở Ý nhưng mà cái rượu Cranberry ấy, nó có hơi có mùi thảo dược và có nhiều bạn nếu mà không quen ấy, thì sẽ không thích cái mùi đó còn cái Aperol này thì cái cái vị của nó dễ uống hơn và đặc biệt cái Aperol Spritz này các bạn ở bên Ý là họ sẽ uống ở trong cái ly rượu vang như thế này đây là cái cách uống Aperol Spritz đúng của người Ý mình thấy là nếu như mà các bạn nữ mà đi uống bên ngoài á các bạn muốn uống một cái loại thức uống nào đó mà dễ uống nhẹ nhàng không có nồng độ cồn quá nhiều thì đây là một cái lựa chọn rất là lý tưởng Cheers